sáng đến bây giờ bệnh viện chưa có một câu trả lời nào cho người nhà chưa có một bác sĩ nào đại diện cho cho bệnh viện không chưa có một bác sĩ nào đại diện cho bệnh viện xuống gặp gia đình nói chuyện với gia đình chưa hề có một bác sĩ nào hỏi trách nhiệm của bệnh viện ở đâu nếu như con của các anh các chị của các bác nằm ở đó thì sao sáng giờ có một bác sĩ nào của bệnh viện xuống gặp người nhà của của của cháu để trao đổi tình hình bệnh của cháu chưa tôi hỏi bây giờ em đây là anh anh nói em muốn gặp nói chuyện với anh em bây giờ gia đình cần một bác sĩ cử một bác sĩ hoặc là giám đốc bệnh viện ra trực tiếp ở đây nói chuyện để giải thích cho người dân cho người nhà bảy giờ sáng đến giờ chưa có một bác sĩ nào trả lời gia à, đây. gia đình tôi chưa cần một bác sĩ ra đây tại đây à. à. giải thích lý do tại sao sĩ Tôi đừng gắn tay lên quản lý này Cháu tao đẹp cái này thì ốm chó tay Xuống bài đó, đó là bệnh phổi Bệnh viện, bây giờ, bây giờ chúng tôi không vào phòng của các của bác, bác sĩ làm việc Chúng tôi yêu cầu bác sĩ ra ngoài này Chúng tôi không vào phòng Lý do tại sao? Cháu tôi mất ở đây là 7 tiếng đồng hồ rồi sĩ nào xuống trả lời gia đình tôi tôi yêu cầu giám đốc bệnh viện ra lời này tôi không đồng hành tài khoản này tài khoản gì đó facebook facebook tài khoản gì nguyễn nam á chia sẻ theo lên đang làm việc bệnh viện Hoàn Mỹ trung tâm y tế hành ờ, bệnh viện Hoàn Mỹ làm chết người Điều vậy chúng tôi hết làm vào bếp và bị chết người Nói bác sĩ không chịu ra trả lời cho người nhà Chết 7 tiếng đồng hồ rồi không chịu trả lời đang muốn chơi buổi tác nghiệp tại sao cháu tôi mất 6 tiếng đồng hồ chưa một bác sĩ nào gặp được tiếng người gia đình à? để giải thích lý do tại bác sao bác sĩ đang muốn trốn chạy doanh nghiệp lý do tại sao cháu tôi mất lý do tại sao mới sao xuống này nói sao à, chúng tôi ở ngoài đây có à, vâng, bác còn có tôi mời là không vào là tôi đứng ra rồi. ấy giờ là ấy giờ buổi sáng giờ mà bác sĩ bệnh viện hoàn hảo hoàn hảo ở phường cánh thủy vẫn hoàn gia đình giàu để làm việc để giải quyết nguyên nhân cái chết của cháu Đây là bác sĩ tôi đứng với mọi ngồi. tức là anh kêu lên đây anh gặp nhưng mà anh chỉ là gặp để xin lỗi này kia thôi còn cái yêu cầu của gia đình là muốn xem cái bệnh cái bệnh án của cháu nguyên nhân tại sao cháu chết thì bệnh viện không dạ. đùn đãi không trả lời được vâng, tôi chạy lên năm bảy vòng chạy lên chạy xuống không ai lương tôi xem tại sao gia đình tôi cần xem cái bệnh án của cháu thôi à. bắt đến giờ lúc này chưa được thấy cái bệnh án cái hồ sơ bệnh án của cháu tôi đâu tôi rất bình tĩnh tôi nói to chứ không tôi không làm cái gì có chớp ở đây hết tôi chưa đụng vào một cái đầu gì cũng bình liệt tôi nói to giọng to tôi nói tôi hỏi bác sĩ lý do tại sao từ 7 giờ 30 đến giờ gia đình chúng tôi chỉ có yêu cầu bác bệnh viện cho xem cái hồ sơ bệnh án của cháu tôi không có tại vì mà ngồi thì sẽ nghe được tôi đứng hay ngồi không quan trọng anh cứ nói đi mình bệnh mà có gì đâu thôi anh nói để cho bệnh viện giải thích tôi mới nên cho à. anh nói anh mà ngồi đi còn đầu tiên là không xem được hồ sơ bệnh án thực ra hồ sơ bệnh án thì chỉ có cơ quan điều tra hoặc là tham gia sở y tế mới được coi được hồ sơ bệnh án là mình chúng ta em ngắn lời đấy em không phải là xem hồ sơ bệnh án nữa mà em xem cái phiếu xét nghiệm gần nhất của cháu à, kể cả tất cả đâu có ai cũng được xem phiếu xét nghiệm gần nhất. Ờ, bây giờ bác sĩ nói vâng. chúng tôi nghe thì vâng. chúng tôi còn nói bác sĩ nghe vâng, chúng bác sĩ nói chúng tôi nghe tôi nói bác sĩ nghe cả hai người cùng nghe à. lý do bác sĩ cho tôi biết cái lý do tại sao chúng tôi không xem được cái kết quả xét nghiệm và cái hồ sơ bệnh án của chúng tôi tại hàng ngày bác sĩ đem ra cho chúng tôi theo dõi đây kết quả theo dõi sức khỏe của, của con anh con chị như thế này mà tại sao bây giờ cháu tôi mất lại